Yeah. hey, obra. Wow. oh, mooi. Dankjewel. gewoon. Ja, mooi hoor. Nou, super. Ja, Daar is al makkelijk, dat. Ja, jij. Chào cả nhà hôm nay linh sẽ um, dắt mọi người đi ăn sinh nhật vua của linh nhé. à, linh sẽ kể về lịch sử của ngài vua một chút hôm nay rất là đông lúc mọi người ở khu trung tâm thấy mọi người ta đang uh, bán cái gì là bán uh, bong bóng không bình thường thì ít có lắm chỉ có ngày lễ như vậy là mới là bán bong bóng và người ta đi chơi rất là nhiều à, là linh kể về lịch sử chút nha là cái người vị hoàng thái hậu đầu tiên á ai <laughs> ra đây gặp nhiều người quen quá à, vị hoàng thái hậu đầu tiên là Juliana thì à, ngày sinh nhật của vị hoàng thái hậu đó đó là ngày 30 à, tháng 4 và khi mẹ của vị vua hiện tại là nữ hoàng Beatrix lên ngôi thì bà lên ngôi vào ngày 30 tháng 4 năm 1980 thì ngày đó bà lấy là ngày kỷ niệm và cũng là ngày sinh nhật của mẹ hoàng hậu luôn thì cứ mỗi vào cái ngày đó thì toàn dân Hà Lan sẽ được nghỉ các công ty đều đóng cửa hết trừ những cái uh, gọi là cái nhà hàng thì mới mở cửa thôi và mọi người sẽ được vui chơi đi ra đường chơi nè rồi mặc đồ uh, màu cam đồ màu cam là tượng trưng cho cái uh, um, cái họ của vua bên này cho nên uh, mọi người mặc đồ màu cam vẽ hình đồ linh á là hôm nay linh thức dậy rất là trễ tại vì linh nghĩ là linh sẽ ra sớm nhưng mà cuối cùng thì lại à, ra rất là trễ nhưng mà may mắn là vẫn còn đông người à linh tiếp tục cái câu chuyện nha là khi mà vị à, hoàng thái hậu lên ngôi cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1000 à, năm 2013 thì bà thối vị sau đó thì vị vua hiện tại là William uh, Alexander lên ngôi là con trai của bà uh, và uh, bà không không biết vì cái lý do gì đó mà họ không tổ chức ngày sinh nhật nữ hoàng vào ngày 30 tháng 4 nữa mà chuyển sang là sinh nhật vua là ngày 27 tháng 4 tức là hôm nay à, mỗi cái công việc mỗi cái à, hành trình đó là mọi người thấy không người ta mặc đồ màu cam rất là nhiều đó đó thấy chưa đó linh cũng muốn mặc đồ màu cam nữa mà ở nhà không có xong quên mua thôi cũng không đi luôn ồ ờ. rồi à, xong á mấy cửa hàng này năm nay hơi lạ nha là cửa hàng mở cửa chắc là nếu mà người nào muốn mở cửa thì mở cửa còn không thì thôi thì linh ừ, thường là là là đóng cửa hết như cả nhà mọi người đều nghỉ ngơi hết rồi à, bán đồ cũ tại vì á nếu bình thường thì giống như cái clip mà mọi người xem cái clip mà chợ truyền thống ở Hà Lan hoặc là cái uh, um, cái về thành phố Swallow của Linh á thì mọi người thấy là những cái quầy bán hàng ở ngoài đường là toàn là thuộc cửa hàng thôi họ không cho bán đồ giống như là ờ, chiếm lòng lề đường giống như bên Việt Nam mình nhưng mà cái ngày này đặc biệt cái ngày này thì ai muốn bán cái gì thì bán thì người Hà Lan rất là thích đem đồ cũ ra có nhạc rồi Linh sợ bị ờ, để Linh tắt chút Linh quay lại chỗ này Linh tắt tiếng vì Linh nghe có nhạc ở ngoài kia à, linh sợ bị à, lạm dụng ở ờ, cái gọi là bị vi phạm bản quyền cho nên linh tắt tiếng chứ nếu không thì nghe cái à, không khí ngoài này thì nó mới vui à, thì như linh nói đó thì mỗi khi mà tới sinh nhật vua thì mọi người sẽ được à, nghỉ ngơi nhưng mà linh thấy mấy cái shop quần áo vẫn mở cửa tuy nhiên có rất ít người vào mua tại vì ở cái ngày này á, người ta thích đi dạo ngoài phố hoặc là mua đồ cũ hơn mọi người thấy không Ờ, bây giờ cái khu này á, thì chưa có đồ cũ nhiều đâu nhưng mà xuống dưới một tí á, thì người ta sẽ bán đồ cũ nhiều hơn. Mỗi khi mà muốn mà có cái chỗ bán đồ cũ như vậy nè thì tối hôm trước nghĩa là tối hôm qua đó mọi người phải đến đây và dành chỗ rất là sớm tại vì nếu không thì sẽ không có chỗ để ngồi và bày đồ ra để bán cái mùa này khi mà uh, người ta bán đồ cũ á, chủ yếu là à, muốn dẹp mấy cái đồ của mình nó quăng bớt cho rồi thì bán kiếm một chút tiền để cho mấy đứa con nít nó vui rồi ờ, có mấy đứa con nít thì nó tự bày ra nó nhảy nè hoặc là nó uh, nó bán đồ của nó làm hoặc là nó đàn nó hát gì đó để nó kiếm tiền Linh nghe bạn Linh nói là có một cái tổ chức để giúp đỡ người Ukraine mà hình như cái tổ chức này là của bạn Linh á tại vì hôm qua Linh thấy đăng trên Facebook mà Linh đến Linh, Linh nhìn sơ thôi tại vì Linh không có uh, nhiều thời gian để uh, xem nhiều cho nên Linh bây giờ đi chất một chút hoặc là sẽ thấy cái khu vực vành dành cho người Ukraine bán đồ mấy năm trước khi mà trước dịch đó linh cũng à, đem đồ cũ đi bán mà trời ơi vì dành chỗ của cái chỗ thành phố linh không được linh phải đi qua một cái thành phố khác nó đông kính khủng luôn cả nhà đông lắm luôn mà hơn là có bạn linh á dành chỗ cho linh ngồi rồi khi mà linh đem nên nó bán á thì thật ra linh không có khiếu bán đồ đâu cả nhà linh đem đồ quá trời la luôn không ai mua hết trơn bán được hình như có à, được một đồng mà rồi xong cái linh ngồi linh chán quá trời chán Linh đi về Linh bỏ đồ luôn ai muốn lấy thì lấy nhưng mà lại là không được phép làm điều đó lúc mà linh đem dẹp á thì linh nghe nói trước đây á, thì mình ờ, muốn bán đồ cũ á, xong rồi mình cứ ờ, để đó luôn luôn đi nếu mà người ta không mua thì sau cái buổi chợ uh, có những người không muốn mua họ sẽ lấy mấy cái đồ cũ của mình về xài cái linh mới để đó uh, rồi nhưng mà bạn linh nói thôi để đó cho bạn linh bán thử cuối cùng bạn linh bán cũng không được luôn rồi nhưng mà phải đem về chứ không được để ở đó tại vì để đó thì cái năm linh mà đi bán thì sẽ bị phạt cho nên bạn linh đem về rồi xong rồi uh, kêu linh lại nhà lấy từ đó về sau linh không thể bán đồ cũ của mình luôn nhưng mà linh muốn có năm á linh muốn tập cho con linh thử coi như thế nào thử nó có bán được không mới kêu nó vẽ mấy cái ly tách đồ đem ra bán cuối cùng nó ngồi rồi nó mắc cỡ nó không bán nó không bán mà kế bên nó có mấy đứa con nít khác bán đồ ăn á thì tụi nó lại mua đồ ăn của mấy đứa con nít khác quá trời luôn cuối cùng mình không được bán ờ, mình bán không có tiền mà mình lại tốn tiền đi mua đồ ăn cho cái nhóm khác rồi sau đó là linh có kêu con lên đó có đi uh, uh, tham gia mấy cái chợ này nữa không nó không bao giờ nó tham gia luôn đó nó nó không bao giờ nó làm nữa ngồi bán không được gì hết nghĩa là má con linh á không có tí vì ờ, không có tí gì thiếu mua bán hết No. That's not bình thường á, là mấy chỗ này phải là giữ yên tĩnh rất là nhiều có một cái xe nhạc chơi thôi nhưng mà hôm nay á là được tự do cho nên mọi người vừa đi vừa có thể nói là chúc mừng sinh nhật đức vua hoặc là ca hát úm um sùm rồi đàn hát thì không có bị phạt chứ bình thường á, nếu mà làm mấy cái chuyện này á, là người ta sẽ báo cảnh sát và mình là bị bắt hoặc là bị phạt đó nha cả nhà Linh có nghe thầy Linh nói là có những người chưa có quen với lại sinh nhật của vua ngày 27 tháng 4 thì họ vẫn còn những là nhất là những du khách đó họ vẫn còn nhớ là ngày sinh nhật của hoàng hậu ngày 30 tháng 4 cho nên vào ngày 30 tháng 4 họ cũng mặc đồ màu cam rồi đi ra ngoài đường cuối cùng thì mới có hiện ra là ngày đó không phải là ngày sinh nhật của vua cho nên mọi người nhớ nha qua đến Hà Lan ngày 20 7 tháng 4 mới là sinh nhật của vua Còn ngày sinh nhật của nữ hoàng ngày 30 tháng 4 là không còn nữa nha cả nhà Tuurlijk, lực, tuurlijk. Mag het gratis? Ja, dạ, gratis. Zullen we deze afmaken? Ja. Want we gaan zo ook even naar de stad toe chị bạn của Linh đang vẽ mặt cho mấy đứa trẻ đó, mấy người trẻ trẻ đó. Đây là cái hình của à, gọi là hình à, ờ, lá cờ của Hà Lan. Okay. You can sit over there đây là mấy cái cục đá làm à, thành màu để cho mọi người Ồ, à, cô cô cô này mặc đồ quá trang đẹp không nè đó để mình vẽ lên thôi mọi người để cho con nít nó có trò nó chơi nó lấy cái bút này nó vẽ lên mấy cục đá này nó đem về cái này là không có tốn tiền gì hết con nít nó thích thì nó lại nó lấy nó chơi thôi hai cô này mặc đồ đẹp quá Mấy đứa con nít đó nó lanh lắm, nó đang vẽ nè. Ồ lớn chứ canh veo chứ. Yeah, canh veo. Nó vừa làm nó vừa tâm sự với mình, nó thích ghê á. Bên đây là mấy em đang làm bong bóng tạo hình cho mấy đứa trẻ cũng là miễn phí nha cả nhà trời ơi có cái cái thằng nhóc đó nó đang đàn nó kìa linh đang canh còn mấy cái à, cái này là trong organization của bạn linh á thì à, à họ à, rủ linh vào tham gia thì linh đang đính cân cái đống đá này đây nhưng mà thôi đi quay đi chẳng ai ăn cắp bằng gì đâu tại vì cái đó cũng miễn phí mà ờ có thằng nhóc này nó đàn hay quá cả nhà ơi nhỏ xíu thấy ghét rồi rồi và bên đây là một em bé nó một cô bé đang múa thì là cái mùa này cái ngày này là để cho mọi người có có thể kiếm tiền miễn phí ai thấy thích thì cho tiền tụi nhóc bên đây nó hay tự lập á nó hay thích kiếm tiền thì nó ra nó đứng dậy để nó kiếm vài đồng chơi cho vui ở đây là một cái trò khác wow <laughs> sợ thất bại rồi ở đây là trò đi trên dây mọi người đang chơi vui quá ha ai muốn chơi gì chơi thì mấy cái này á, là một cái gọi là cái giống như cái phường á, cả nhà các phường tổ chức thì sẽ ờ, phường, phường tài trợ mấy cái này hết và mấy người tham gia chơi á, là được miễn phí rồi cái người tham gia mà làm việc ở đây là tình nguyện viên giống như ờ, hiện hiện giờ thì linh đang cái là tình nguyện viên cho cái chỗ này nè đó cái chỗ mà mọi người thấy vẽ mặt và vẽ đá nãy giờ linh đứng linh hướng dẫn và à, à, có giống như là nói vài câu cho nó vui thôi ở phía sau linh đó là có ờ, mấy bạn đang học leo cây đây là cái con chó mà linh tự làm á linh được cái chị ờ, bạn ờ, trong cái tổ chức có chỉ cho linh làm luôn uh, năm nay thì Linh chỉ đến để giúp chị thôi còn sang năm thì Linh sẽ tham gia vào cái tổ chức này và Linh thấy vui quá cho nên sẽ tình nguyện tham gia và đi chơi với mọi người Cảm ơn các nhà đã theo dõi clip của Linh và hẹn mọi người clip sau Clip sau Linh sẽ post về cái uh, uh, khu rừng gọi là um, khu rừng quốc gia à, mọi người ờ, đón theo dõi nha cảm ơn cả nhà nhớ subscribe like và share cho linh nha chúc cả nhà một ngày thật vui chúc mừng sinh nhật vui của linh nha